đây thì coi này à, rồi bám vào cái mấy cái chuông này đúng không à, nhảy xuống đây này đúng vậy ok bám vào mấy cái chuông này đi kiểu gì nữa nhở từ từ ai chà chà từ từ nhá chưa biết là đáp xuống chỗ nào chưa gì đã chết mạng đầu rồi nhảy qua đây này đi qua bên này à ở à đây chắc là đáp uh, sang ngang này ở à đây may quá vẫn kịp đáp ở ờ, bên kia mấy con này giờ muỗi À đây Đây rồi Chơi game này chúng ta phải để ý một xíu Đây có một đoạn tường nó bị uh, Bị xước này đó là chính là đường xoẹt để chúng ta leo qua nào nào nào nào nào nào nào rơi ra ngoài thì ăn cướp đánh phê chưa găng tay băng giá đây rồi chúng ta sẽ mở chốt oh. chốt này điểm làm gì à đây mở cửa rồi Đây Ta ăn nốt cái hòm này Được một Uầy Đôi giày khá là ngon Ngon hơn đôi giày mình đang dùng Quay về kiểu gì nhỉ Có phải quay, quay lại bằng đường này không À đây Vẫn quay lại bằng đường này được Chúng ta đi tiếp Bạn này nghiện game mà mà chơi nhiều thế Nghiện rồi anh ơi Mắc nghiện luôn Ai không nhận game là ngu từ đi đường nào nhỉ đây có một cái cửa nhưng mà bị chặn rồi ta phải tìm thuốc nổ đây có một cái cần cái cần này thì sẽ phải nhảy từ đâu qua để tạp lên nhỉ à đây leo lên được luôn à à mở cửa cho thằng này qua ok có đệ tử trợ giúp rồi I'm ready Uầy Bố này gánh con mẹ nó cửa luôn ạ Vãi cầm bìu Ơ kìa Gánh nó một lúc ạ Thế là thế là phải qua nhanh à? À đấy, quả đường tắt mà lúc mà lúc ban đầu mình ở đây nhở? À, quả đường bên này. Nhưng mà quả đường này nó bị ấy rồi. À đây thông thông rồi đúng không? Thông chưa nhở? Thông rồi này. Thế là mở được cái kia là thông quả đường này rồi. Đây là đường này vô tác dụng Thế bây giờ chỉ có qua Cái cổng bên này vẫn đang bị khóa này Ơ à. Từ từ Đây sống quay lại cái chỗ ban đầu ấy nhở Run along, Ryder. I'll rest a bit. After you. À, nhở, mình vừa đi được một vòng đúng không? Nhưng mà sao lúc vào mình không để ý cái cần này nhỉ? Đây rồi, lợn đi đỡ cửa cho anh qua nào. Rồi ok. Thank you baby. Đây chúng ta có một cái đường để leo lên Ơ kìa Leo lên trên này có cái đéo gì đâu Bịp à That's the Guardian Rider. And if you would get to the game của mình nó nói là bị điên rồi. <laughs> Mắc điên luôn. Tại không ai chơi cùng đấy The body is finished, aye. But as it stands, it is no more than dead stone. To give life to the stone, anh Hiệp uh, một mình comment ở một mình chat ở phần comment cũng bị mắc điên luôn. Rủ thêm người vào chat cùng đi anh ơi. Ever married to the stone. They're all in the temple. We need only look to find them. Then let's go. Let's go đi đâu? Let's go đi đâu? Ai Con này đập ghê vậy Đập phát chết con quái luôn à Quái là đái Để đi đâu nhỉ Đây à xẹt có bức tường này đúng không Không phải Không phải không phải Này rơi xuống sẽ bị chết Mày có thể ném tao qua bên kia được không? hà thằng đệ Không được à Đi vòng qua bên này tác dụng gì cả chúng ta phải lấy được cái quái kia về ném vào chỗ này để cho nó nổ em lấy lấy quả này kiểu gì để cho nổ cái chốt kia thì cái chốt kia thụt vào thì cái câu nó mới ờ, lên được Bên kia có một con robot Ok Từ chưa thấy đường qua luôn Đi qua đường bé à Mình vừa đi lên từ đường to này đúng không Thế có lẽ phải đi qua đường bé bên này rồi Đấy nồi mẩu lại kêu sao <laughs> Mẫu khiêu sao mẫu Tặng 100 sao ăn thua gì Tặng nhìn sao Trăm sao mới được có bao nhiêu Hình như trăm trăm sao không không một trăm sao là một đô à trăm sao có được hai chục thôi ờ, nhìn sao Kìa, chỗ này bị khóa hết này Rồi, có một cái dương Ô, Con này có, có đập được đá không nhở, Không phá được Vẫn phải có thuốc nổ Con này thì chỉ đánh lính thôi Con đéo đập giúp mình luôn ạ Diệp Hưng đã tặng bạn 50 đô Anh hồi viết có dấu Viết viết chữ phải có dấu thì mới giống chứ à come on cái gì đây cái này là thang máy đi lên trên à anh hiệp ở chơi cờ tỷ phú đi à, mọi người chơi trước đi rồi ờ, lát vào chơi sau đang chơi dở con này để làm quả nhiệm vụ này đã ngồi hòm chết con mẹ rồi đi kiểu gì nhở bây giờ phải mở được cái này đúng không Thế thì phải gài một cái gì đấy vào đây Gài một cái gì đấy vào đây để mở điện Thì cái thang này, máy này nó mới kéo lên trên à Map này có bao nhiêu tầng đây Ủa, Có một tầng nữa mà <laughs> Không cảm ơn uh, viewer bỏ theo dọn thôi Ok, cảm ơn bạn Chu Thanh Sơn đã dọa mình nhé. À đấy, à, nó ném lên luôn này. Vãi cả nồi. Ok, mở một cái hòm này. khi lởm quần quần cũng lởm bắt buộc là phải nhảy xuống đây rồi chắc chắn có gì đấy ở cái giếng nước này rồi máu quá chơi luôn phun mẹ máu rồi à bốn máu ở à đây nhặt mẹ không À đây, con robot ở dưới này. Thế thì... À, ôi, bên này thông. Bên này nó thông qua một cái phòng mới à? Bên này thông qua một cái bên khác này. À, bên này thì có một cái quả. Cái quả này thì Hiện tại phải phải mở được cái cửa này ra thì mới lấy được cái quả này ra. Cho nên là bây giờ phải lấy con robot kia lên trước xong mới qua phòng bên này. Kìa, mẹ lạc đường lạc đường. Lạc đường đâm đầu vào tường luôn. Đây rồi, khởi động con này lên đã. Thọc tay vào lỗ, kìa Không thọc tay vào lỗ ở dưới nước được à Thế thì phải kéo cái um, Thế thì phải làm sao để kéo cái ấy này lên nhở Kìa Nó không cho bơi lên là Thế đéo nào À Đề nghị ra đánh cờ Không bỏ follow <laughs> Cảm ơn anh Hiệp nhá Ê, 50 sao luôn Con chim từ đợi em làm xong nhiệm vụ này đã Anh em đánh trước ván đấy Đang bị kẹt này Giờ đéo biết lên kiểu gì luôn Kẹt mẹ ở dưới này rồi Bên trên này thì nó có một cái lưới Là cái chỗ mà cái thằng kia đang đứng à Cái lỗ này không lên được đi kiểu gì nhỉ thế bắt buộc vẫn phải qua bên này à vẫn phải qua bên này trồi lên đây rồi dùng cái quả kia lên được Kìa Đâu, Từ từ lăn về sát đây Lăn về sát đây Mạnh Điều khiển khó thế nhỏ Thề Nó cứ bị không theo ý kiểu gì ấy. được Bắt buộc phải cho ra cửa này Đã có thể đẩy lên đây được Ô, đây lại có một cái đường khác này Bảo à, mà Canada bánh đa bánh đúc vậy Uầy, mẹ nhiều ngõ ngách thế Ờ, lại lên cái lỗ nào đấy ok vừa đi từ đâu qua nhở À đây rồi Hay quá Mẹ, Đi bừa cũng được Ok thằng kia đỡ cổng lên Rồi lấy được cục này ra rồi Bây giờ sẽ ờ, đẩy cục này vào cái cái lỗ này. Rồi mở điện. Kéo um, cái thang máy lên, lấy được con robot hợp lý. Đây rồi, đang thọc tay vào lỗ được. ok bây giờ mấy con này một hit là chết Ô, không chết à oanh nó 400 máu rồi đấy à, anh trăm 500 máu không chết Ê Con này to ấy nhở Con này to Rồi đóng băng nó vào